hai phương pháp đó các em cứ cứ thế mà triển thôi đúng không ạ rồi chúng ta đi vào ví dụ số 1 cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số cùng biên độ và có các pha ban đầu là pi trên 3 và trừ pi trên 6 và thầy cần cho thêm đó là phương trình đây là dạng dạng cốt xác định pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên đúng chưa các em nhìn đây ạ <clears throat> thầy sẽ giải bằng hai cách nhé cách một là dùng các kiến thức thông thường cách hai dùng máy tính được được không nhỉ ở đây các bạn chú ý này ở đây các bạn chú ý à hai dao động này cùng phương cùng tần số và cùng biên độ cùng phương cùng tần số và cùng biên độ có nghĩa là A1 bằng A2 đúng không ạ A1 bằng A2 thay giả sử bằng một biên độ A là đó được chưa chúng ta có dữ kiện tiếp theo đó là pha ban đầu phi 1 của thầy bằng pi trên 3 phi2 của thầy bằng trừ pi trên 6. Xác định pha ban đầu của dao động tổng hợp hai dao động trên. Đúng chưa? Rồi, thế thì <clears throat> chúng ta hoàn toàn có thể làm gì? Ở đây nhé, cách 1. Đề bài yêu cầu đây là xác định phi, pha ban đầu của tổng hợp phi bằng hỏi chấm dao động tổng hợp nhé. Ở đây thầy ký hiệu là A sao để các em đỡ nhầm đỡ nhầm với lại cái biên độ tổng hợp A mà ta học trước đó nhé đó bây giờ cách một là ta dùng gì để xác định được pháp ban đầu thì ta phải xác định được tăng tăng phi công thức trong máy tính à trong trong à, lý thuyết thì nói rồi nhá ta có tăng phi bằng gì ạ a1 sin phi 1 cộng a2 sin phi 2 chia cho a1 cos phi 1 cộng a2 cos phi 2 đúng không ạ? Giờ là việc gì ạ? Thay số thôi nhé. Đây là tương đương với tang phi ta sẽ dàng thấy là gì ạ do A1 bằng A2 thế lên thầy hoàn toàn thầy triệt tiêu được A1 A2 hết sạch luôn đặt A1 trung ra mà A1 bằng A2 mà như vậy tang phi lúc này chính bằng gì sin phi 1 chính là sin của pi trên 3 sin phi 2 là sin của trừ pi trên 6 cốt phi 1 là cốt của pi trên 3 và cốt phi 2 là cốt của trừ pi trên 6 Cách hoàn toàn thể bấm máy tính ra kết quả này luôn được. Hoặc có thể nhập nhé. Sin 60 độ thì bằng căn 3 trên 2. Sin của trừ pi 6 trừ 1 phần 2. Đấy. Cốt của 60 độ bằng 1 phần 2. Và cốt của trừ pi 6 căn 3 trên 2. Đúng chưa nhỉ? Đấy, chúng ta chia được tang phi bằng gì đấy ạ?